một phố lạ lạ lỡ pha và đôi má đen anh là vội đánh con tim cha về chấm lấy hồn anh từ sâu thắm miền mình say sưa những ngày nắng cho anh đến chút tương tư vào dòng tới yeah. À. nhạc cất có những bối rối khi yêu thương lên ngôi chẳng muốn câu ca trên mô đã lướt yêu đất theo dọn vàng muôn rằng em ở cùng tôi rồi từng đêm qua đi lòng anh đêm xuyên xa trời ngã xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó anh đã lạc vào cả một bầu trời thương nhạc này chẳng ngọc ngàn nước đi nhưng sẽ ngất ngày chung nói yeah. muốn được làm đôi tay đi cùng em phiêu du khắp trong đất trời mây yeah muốn tay lúc cày ấy luôn giản sợ trên đôi môi em thêm nồng say sự cuộc đời để những suy tư chơi vây phong và cơ bên anh xin đôi lời người nắng bóng gió quê đi nơi anh xóa mong anh nơi cây chạm bờ vai đã qua đi tìm ai anh vẫn luôn ở đây chưa tiếng những ngày bạn mai đã có những bối rối khi yêu thương nên ngồi chỉ đắm câu cây trên mẫu đai lá say yêu đưa theo giọng vàng muôn ngày lời vẫn mong rằng xanh không trời yêu mộng mơ không nói sai